Hướng dẫn chuẩn bị lễ cúng đầy tháng, lễ cúng thổ nôi cho các bé. Cúng đầy tháng hay là cúng thổ nôi là một trong nhiều nghi lễ gắn liền với cuộc đời của mỗi con người, là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam là một nghi lễ mà qua đó không chỉ khẳng định sự hiện hữu của con người, một thành viên mới trong xã hội mà còn khẳng định vai trò của gia đình và xã hội đối với thành viên mới, thế hệ mới. Tuy đây là một hình thức tín ngưỡng nhân gian mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng thờ mẫu, nhưng qua đó cho thấy tín ngưỡng dân gian nói chung luôn hướng con người không chỉ biết hiện tại tương lai mà còn nhận rõ truyền thống văn hóa mang tính bản sắc của gia đình xã hội. Đồng thời lễ đề tháng, lễ thôi nôi còn là sự biểu hiện của những ước muốn tốt đẹp, còn là sự biểu hiện của những ước muốn tốt đẹp của các thế hệ đi trước đối với các hệ kế thừa. Một lễ cúng đầy tháng. Trẻ sinh đúng tháng phải làm lễ cúng mụ hay còn gọi là đám đầy tháng. Việc tổ chức lễ đầy tháng trước là tạ ơn mụ bà, không chỉ nặn ra đứa trẻ mà còn phù trợ cho mẹ tròn con vuông, sau là để trình với nội ngoại họ hàng lối xóm về đứa cháu sau một tháng chờ đời, nhưng ít ai nhìn thấy cả mẹ và con. Đây là một chứng nhận của xã hội về sự tồn tại của con người, để được nâng niu, chúc tụng, để cộng đồng có trách nhiệm giúp đỡ, cưu mang và che chở. Trong ngày đầu tháng, ngoài việc chuẩn bị các món ăn thức uống dùng để chiêu đãi khách, gia chủ còn chuẩn bị mâm lễ vật cúng 12 mụ bà gồm 12 chén chè, 3 tô chè, 3 đĩa xôi và một mâm cúng ba đức ông gồm con vịt treo cánh được luộc chín, 3 chén cháo và một tô cháo. 12 chén chè cúng mụ bà gồm mụ bà Trần Tứ Nương coi việc sinh đẻ, chú Xanh, Mụ bà Vạn Tứ Nương coi việc thai nghén chuyển sanh, mụ bà Lâm Cửu Nương coi việc thụ thai, thủ thai, mụ bà Lưu Thất Nương coi việc nặn hình hài nam nữ cho đứa trẻ, mụ bà Lâm Nhất Nương coi việc chăm sóc bào thai hay gọi là an thai, mụ bà Lý Đại Nương coi việc chuyển dạ, chuyển sanh, mụ bà Hứa Đại Nương coi việc khai hoa nở nhụy, hộ sản, Mụ bà Cao Tứ Nương coi việc ở cữ, dưỡng sanh. Mụ bà Tăng Ngũ Nương coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh bảo tống. Mụ bà Mã Ngũ Nương coi việc ẵm bồng con trẻ, tống tử. Mụ bà Trúc Ngũ Nương coi việc giữ trẻ, bảo tử. Mụ bà Nguyễn Tam Nương coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ. Ba đức thầy gồm Thánh sư, Tổ sư và Tiên sư có chức năng truyền dạy nghề nghiệp, không phải 13 đức thầy. Sau khi bày lễ vật một trưởng tộc hoặc người biết thực hành nghi lễ, thắp ba nén hương khấn nguyện, hôm nay ngày mùng tháng âm lịch, ngày cháu nội ngoại, họ tên chờ một tháng tuổi, gia đình chúng tôi bày mâm lễ vật này cùng thỉnh thập nhị mụ bà và tam đức ông trước về chứng minh nhận lễ, sau tiếp tục phù trợ cho cháu mạnh tay, mạnh chân mau lớn, hiền ngoan, phù trợ cho gia đình an vui hạnh phúc. Sau nghi thức cúng kính là nghi thức khai hóa hay còn gọi là bắt miếng, đứa trẻ được đặt ngay trên bàn giữa, chủ lễ rót trà thắp hương xin phép bắt miếng, xong bồng đứa trẻ một tay, tay kia cầm một nhánh hoa điệp, có thể là hoa khác vừa qua qua, qua lại trên miệng cháu, vừa dạy những lời tốt đẹp như sau. Mở miệng ra cho có bông có hoa, mở miệng ra cho kẻ thương người nhớ, mở miệng ra cho có bạc có tiền, mở miệng ra cho xóm giềng quý mến. Tiếp sau là lời chúc và tặng quà hoặc tên lì xì của khách mời của dòng họ bà con cho cháu bé và gia đình nhân ngày cháu bé tròn một tháng tuổi. 2. Lễ cúng thôi nôi Khi đứa trẻ được cúng 12 tháng, người ta sẽ tổ chức lễ thôi nôi hay còn gọi là đám thôi nôi. Lễ thôi nôi ngoài lễ vật là chè, xôi, việt luộc cúng mụ bà đức ông như trong ngày lễ đầy tháng, còn có heo quay cúng đất đai dân địa, thổ công, thổ chủ, mông cúng được bày ngoài sân, đầu hướng ra ngoài, đi kèm heo Việt, còn có năm chén cháo, một tô cháo, một đĩa lòng lợn, rau sống, nhang đèn, rượu trà, hoa quả, trên lưng lợn quay gắn một con dao bén. Trong nhà bày ba mâm cúng gồm mâm cúng thành hoàng bổn cảnh, mâm cứu cửu huyền thất tổ và mâm cúng ông bà quá vãng. Bao nhiêu bàn thờ bấy nhiêu mâm cúng. Lễ vật là những thức ăn chín phù hợp với tập quán của mỗi địa phương. Kế bên trên bộ ván hoặc bộ vạt có 12 chén chè, xôi con vịt luộc chín với 3 chén cháo và một tổ cháo cúng 12 mụ bà và ba đức ông. Nghi đã cúng đất đai, diên địa, thổ công, thổ chủ với lời khấn như sau. Hôm nay người mùng tháng 5 âm lịch, trước cung thỉnh đất đai diên địa, Thổ công thổ chủ trước về chứng minh nhận lễ mừng cháu tròn một năm tuổi, sau tiếp tục phù trợ cho cháu tên khỏe mạnh chấm lớn ngoan hiền phù trợ cho gia đình luôn ấm no hạnh phúc. Lời khấn cúng thành hoàng bổn cảnh mâm cúng cùng huyền thất tổ và mâm cúng ông bà quá vãng nội dung cơ bản, giống như lời khấn cúng đất đai dân địa, thổ công thổ chủ, chỉ thay đổi đối tượng được thành mời. Lời khẩn cầu 12 mụ bà và ba đức ông cơ bản giống lời khấn trong ngày đầy tháng. ba tuần rượu và một tuần trà lời khấn không thay đổi, trùng ngôn trùng ngữ. Kết thúc ba tuần rượu, Kết thúc 3 tuần rượu và một tuần trà là thực hiện nghi thức thử tài cho bé bằng cách bày những vật dụng phù hợp trên bộ ván hoặc bộ ván phù hợp với tính cách của nam nữ. Sau đó đặt bé cháu ngồi trước các vật dụng để cháu tự lựa chọn các vật dụng như gương lược, viết sách tập, nóng sôi, tiền kéo, Vật nào được cháu chọn trước cầm trước, dân gian tin tưởng đó là sự lựa chọn của cháu về nghề nghiệp cho tương lai của mình. Sau khi kết thúc nghi thức thử tài, khách mời thực hiện nghi thức chúc mừng và lì xì cho cháu bé. Nghi lễ kết thúc, tiệc mừng của cháu tròn một tuổi cũng bắt đầu. Nhìn chung lễ nghi thức đầy tháng hè thôi nôi là một nghi thức biểu hiện tính nhân văn, nhân bản của người Việt Nam nói chung, người Bến Tre nói riêng, còn đối với mỗi con người, cho dù con người còn rất năng